dữ vậy tính ra ngày là anh em mình ờ, đảo chắc cũng Sài Gòn đảo là trên 200 cây lấy đồ với lại đi phát quà luôn rồi mé mé từ từ đây được rồi ra tới rồi tiếp tục chuyến xe không đồng nha cô chú anh chị chào mừng cô chủ ờ, cô chú anh chị đã đến với kênh Phước Cần Thơ nha chào mấy anh gửi cho em trai này một phần rồi đứng đó đi em trai rồi để để gạo xuống đi để gạo có có ở đằng sau ờ, ở sau xe gạo luôn á lấy cái bình ờ, xuống xịt luôn á sau xe gạo á có cái bình á bình vàng nằm ở bên góc á hello em Hưng nhỏ nha Rồi ok Rồi rồi ok em Rồi nhận đi em cầu gạch nóng không? Bên Trung Sơn qua cầu ghé Trung Sơn Châu nha chào cô Lan Phan chào uh, chào em uh, Lê Quỳnh Vi chưa biết nữa nha em Tiêu Lan. cũng có thể lên hoặc cũng có thể là không có lên mình thấy. bữa nay thì có danh sách sẵn hết trơn rồi anh sẽ đi theo danh sách rồi nếu mà chẳng hạn như có thời gian thì anh sẽ mới đi ừ. tính tiếp rồi ngay đèn xanh đèn đỏ này nhà trước ờ, Trung Sơn rồi ok cả có em gái đứng kìa rồi đứng đó đi em để cho mấy mấy anh này để đồ xuống cho né né vô trong đi em để hồi ờ, ờ, để hồi mấy em nó bước xuống để tránh tiếp xúc Đúng rồi, một phần đầy đủ. Bỏ dép luôn, đứt dép luôn chứ. Rồi ok nhận nha anh em. Rồi lấy đi. Rồi ok em. Dạ chào bạn Chân Chân nha. Chào ờ, chị Ngọc Chân ờ, rồi. xe luôn hú hú mà giật mình luôn chào bạn bé mập nha chào bạn nhật di rồi giờ mình à, ghé ngay chỗ à, điểm kế tiếp là mình ghé ngay chỗ bánh bía nha chỗ đường mậu thân nha hôm nay thì anh em mình à, chuẩn bị 100 phần quà nha rau củ quả à, gạo mì trứng chao với à, ừ hết rồi có khoai lang đồ này nọ nữa đầy đủ cho bà con mình luôn mà chiều thì mới à, nhập được một trăm thùng mì chia chia của cái chị kia chị cũng làm từ thiện rồi chỉ chia lại như mua bánh bía qua sừng rồng bánh bía nó đang đóng cửa rồi em qua dịch đi qua dịch đi rồi anh gọi bánh bía cho anh có bán bánh trung thu nè mua bánh trung thu ủng hộ anh đi uh, tiên qua sương rồng bữa nay bán được uh, cả chục hộp bánh uh, gì mười mấy hộp chứ mười mấy hộp nhập uh, hộp gà với uh, với gì nè mì không đủ tiền nhập luôn bán mà banh cái vốn luôn hộp có 360 rồi bán có mười mấy hộp à. nhập ở đâu nhập hàng bữa nay cũng ờ, thêm 10 ờ, triệu nữa tiền mì với ờ, tiền hột gà còn gạo thì anh em mình còn thì hai, hai nhập thêm rau củ quả bán xong đứt cái vốn luôn <laughs> rau chắc ăn trước rồi à. <laughs> lấy mì trứng vô không gạo vô không hả hai hết hả lấy 10 à, à, lấy 10 kg gạo 10 kg gạo với uh, mì trứng uh, lấy uh, 10 kg gạo thôi rồi mỗi kia thứ ba ba đây bánh bía đây bánh bía ngay chỗ này nha cô chú anh chị nhưng mà giờ dịch đóng cửa rồi đứt đôi dép luôn rồi kìa ba ờ à, rồi đúng rồi rồi ok lấy giùm em nha ảo tủ gì á để hỗ trợ uh, cho bà con mình bệnh có một uh, em trai hôm qua bên bà Hồ bình Cương nữa đó em ờ. có lưu số không điện cho em trai đó ra luôn đi đây dép đếp chập hai nó nhảy lên xe nhảy lên nhảy xuống giết đứt đôi dép luôn chào cả nhà nhé dạ em cảm ơn chị Nguyên Trần nha ai có dùng à, bánh à, trung thu của bên Phước rồi thì à, nói dùng Phước ăn tiếng nha ngon hay dở gì cứ nói đại đi ạ à. không sao đâu dở thì để mình biết mình rút kinh nghiệm phải không ạ à? còn ngon thì để mình biết mình giới thiệu cho bạn bè với lại người khác dùng nữa Phước vẫn còn bán bánh trung thu và súng khử à, cồn, súng khử khuẩn nha cô chú anh chị Bán để lấy tiền, à, mua kiếm tiền, kiếm lời, kiếm lời để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con Nhưng mà thấy lời đâu không thấy, thấy lưu đức luôn cái vốn <laughs> Bữa nay đi giao được mười mấy hộp bánh Xong rồi nhập hàng lại sạch luôn, bánh luôn cái vốn Mì thì Phước mới nhập được trăm thùng à, đang à, kiếm tiếp để nhập còn khoảng cỡ 8 9 ngày nữa gắng cố gắng à, tới đâu hay tới đó Dạ em cảm ơn anh Thanh Liêm Võ Hello em Trục Nhắc Dạ em còn mong cho mau cho mau hết dịch nữa à hết dịch để uh, cho tất cả bà con mình có thể trở lại cuộc sống và khi đó em sẽ thất nghiệp em thất nghiệp đi phát quà hàng đêm hàng ngày nha tuy nhiên em vẫn uh, hỗ trợ từng hoàn cảnh nha có hoàn cảnh nào cụ bà khó khăn độ gì thì cứ việc liên hệ trực tiếp với em em có thể cất nhà xây nhà uh, cất nhà tình thương để hỗ trợ cho các bà các cụ với lại nếu mà gia đình nào mà đặc biệt là khó khăn cực kỳ hộ nghèo luôn vẫn hỗ trợ à rồi mình quẹo qua bờ hồ Quỳnh Cương nha Dạ một hộp 360 à Ship 30 ngàn là 390 à Hộp 4 cái nha Bánh trung thu Dạ xa quá em không có ship được Em chỉ trong nội ô thành phố Cần Thơ thôi nha Ở đây gỡ rồi đó Ở đâu anh? Ở đây vòng qua được không ta? không có chốt không có chốt à, ok rồi. rồi giao cho đưa gửi cho em ờ, chỗ hậu tủ này trước đi hello em ngọc tài hello em ờ, nguyễn nguyễn các bạn ờ, bạn các bạn mà bên hậu tủ này là tên võ gì đó anh nhớ hôm qua cái facebook bạn ấy nhắn rất là nhiều luôn bên bà hồ quỳnh cương số 80 quỳnh cương luôn á nhắn mà ghét mà anh cảm thấy anh nhớ luôn cái địa chỉ thì như đã hứa nếu tiện đường hôm nay là anh sẽ ghé lên gửi em nha nói chung là phước cũng có lưu hết đó tại không có tiện đường thôi nên mong mọi người thông cảm nha tiện đường là Phước cũng gửi hỗ trợ cho bà con mình chứ uh, thật sự những món quà này là cũng hỗ trợ cho mọi người thôi chứ Phước cũng đâu có để dành cho Phước đâu tuy nhiên mọi người uh, hay là cô chú anh chị uh, nếu mà có đã từng nhận rồi hay là nhận mà chẳng hạn như từ một tuần hay là năm bữa hay là 10 bữa trở lên mình hãy nhắn tin xin nữa chứ mới nhận có bữa trước bữa sau nhắn tin xin nữa thì nó kỳ dữ lắm à đúng không ạ à? tại vì còn rất là nhiều người khổ chứ không phải chỉ riêng mình đâu nếu mà ai cũng ờ, muốn gì bản thân mình hết rồi thì chẳng hạn như Phước đi Phước muốn gì bản thân mình hết thì trong mấy tháng này Phước ở nhà cho nó khỏe không đâu cần thiết phải đi như vậy vừa tốn tiền mà lại tốn đủ thứ chứ tốn sức khỏe nữa thì ờ, trong đó thời gian đầu thì cũng có mạnh thường quân hỗ trợ nha nhưng mà từ từ thì mạnh thường quân cũng đuối như trái chuối rồi nên giờ cũng ờ, gồng tới đâu hay tới đó em hôm qua giờ là nhắn tin phải không số 80 đúng không đúng rồi phải không đó bữa nay có cùng chiến là anh sẽ ghé anh đưa rồi nha chúc sức khỏe em nha rồi cẩn thận nhé ok em chào bạn Ngọc Phượng à chào bạn Thu Hiếu chào chị Thu Hiếu rồi mình qua bên A Toàn nhé còn còn rất nhỏ lại kìa bên A Toàn thì các ờ, cô chú anh chị đó hôm qua thì ờ, ờ, nhận được sự giúp đỡ của một chị Mạnh Thường Quân chị gửi cho Phước là một tấn gạo sau đó chị có nói với Phước là chuyển qua bên bển 500 kg để hỗ trợ bà con khu đó à, còn 500 kg thì gửi bên Phước à, nên à, hôm nay rồi chị cũng nhắn gửi là nếu có rau củ á, thì qua hỗ trợ cho bà con bên đó bà con bên đó khổ lắm tại vì đã xác minh kỹ rồi bởi vậy hôm và cũng có một người em của Phước ở bên bển cũng đang À, chờ bên đó và họ sẽ à, lấy và phát cho bà con xin à, là 35 à, phần rau nhưng mà chắc có lẽ Phước sẽ phát dư thêm chút xíu là 40 phần rau luôn tại gạo thì hôm qua cũng đã phát rồi à, nhờ người em gái đó đã phát rồi luôn do là hôm qua Phước à, trời mưa buổi chiều đó hôm qua trong livestream Phước có nói là Phước đi chuyển gạo mới về đó là 500 kg chuyển về cho Phước rồi 500 kg thì chuyển qua bên kia giờ thì hôm nay mình ghé lại mình à, gửi à, rau củ giờ kiên giang em không có đi tới được à đang dịch à dạ cảm ơn nha cảm ơn à, cảm ơn chị chân gì đó à chào em hưng nhỏ nha mọi người à, nhắn tin xin thì đừng có nhắn tin mà nó cọc lóc như vậy anh Phước cho em một phần là Phước không bao giờ mà, <laughs> mà coi mấy cái tin nhắn nó chỉ đọc qua thôi chứ Phước cũng đâu biết ở đâu đâu mình nhắn thì mình cứ để đại địa chỉ số điện thoại tự động à, Phước à, sẽ về hay là Phước chụp màn hình lại rồi về Phước lưu lại nha chứ mình kêu xin một phần là Phước đâu biết bạn đâu đâu mà những cái tin nhắn đó thì Phước đâu đọc qua là Phước cũng quên à không có nhớ đâu về bên đây hảo tụ kìa bà con ra này cô Trần Hà này cô thấy ờ, bữa hổm con mới cho rồi mà cô hẻm 54 Trần Việt Châu rồi mà cô mới cho cái bẹp đây mà nói chung là cứ để dành cho phần khác người khác nữa à chứ mình xin hoài vậy kỳ lắm ai à chúc rồi mấy cô vô trong đây đứng đi ạ à. phan phan uh, ờ. cái gì ờ ờ ờ để bọc tôm đó để về ở đây là em lấy mấy chục phần rau đó phải không gạo là qua phát rồi phải không dạ. vậy rau vậy rau giờ anh để đây nha rồi hồi nữa nhờ bà con sách vô dùng rồi em phát giùm anh nha à, lấy ờ, bốn uh, phần luôn đi phát dư dư đi không có gạo hôm qua gửi rồi hôm qua hôm qua có chị chị gửi qua anh chở rồi cái đó tính sau đi mấy cái xe mà chị theo dạ. khoan khoan cái đó tính sao đi thì vậy em ra ngoài đi cái đó tính sao đi ạ à? để em gửi bên đây trước cái đi bao, bao, nhiêu phần rau anh hứa À, 40 phần 10 Một bịch nặng lắm đó nha Sách là vô là đuối luôn á Lên chuột đó Bịch nặng dữ lắm dạ em đây bé ờ, bé sẽ đại diện phát ba mươi tám hai bịch nữa dư rồi đấy của hàng xuống là dư rồi đó à? à. đủ chưa đủ hay dư mấy bay đếm mà tao có đếm đếm đâu tao biết rồi em sách vô phát vô nhiều lắm á nha có một người hai người đứng ở đây canh canh chừng rồi sách vô từ từ chứ để hồi nữa đúng rồi vô lấy xe canh chừng chứ để hồi đi là <laughs> sạch hết trơn đó rồi ok em cảm ơn ờ, gửi bột tôm nha bột tôm về anh em ờ, tối có sức khỏe rồi rồi rồi lên xe lên xe lên xe rút rút em ở đâu lấy uh, cho em trai trực chốt đó một phần đi rồi rồi nói chung giờ bình luận anh cũng chả biết luôn nữa thì cho thì anh cứ cho thôi để đi để đi để để để, để đi rồi, rồi anh đi nha ờ, chúc rồi hôm qua thì chỗ này anh em mình ờ, cái chị ờ, kia đã nhờ mình chuyển qua 500 kg gạo rồi bởi vì hôm nay thì ờ, chỉ có xin gạo thôi thêm gạo cũ nữa để cho bà con dùng điểm kế tiếp em đi vô giống qua quay lại không dám đâu bữa hôm qua thì nó chỗ đó nó vắng còn chỗ này nó đang đông dữ lắm đi vô quay ra là mất đó tại nó tới mấy chục phần lận nhìn ờ, nhiều lắm ghé đâu em rồi ok điện cho anh kia anh ra chốt đi rồi xong rồi qua bên uh, qua bên cái gì đó Osaka luôn á là nó nằm khúc dưới á bánh 360 một hộp nha em rồi anh em mình à, đang à, xuống cái chốt ngay à, ngay đường chợ sắt đường Phan Đình Phùng nha đường để đi vào Nguyễn Thị Minh Khai nha hay vô lâu ha vô vô gao lấy gao thì nó rất là lâu cho thì lẹ lắm ghim xuống cạch cạch cạch cạch cạch cạch xong đi ngay cái chốt ngay đường Phan Đình Phùng á ngay cái đầu chợ gì á chợ sắt đó phải không chợ sắt á ừ đúng rồi chợ sắt chuẩn bị à, vòng qua bên không à, Nguyễn Trãi rồi vòng xuống à, đi, đi đường bên đây cũng được đường xí hay tỉnh cũng được mà. Trần Hà bữa hổm cô xin rồi cô cô Trần Hà cô xin rồi bữa hổm cô xin con ghé lời con cho bữa ban đêm đó rồi rồi bữa nay cô xin cho trọ kế bên nữa bữa sau cô xin trọ kế bên nữa xin vậy biết nhiêu cho đủ cô bên mé ờ, bên mé mà chỗ gần bên Ngô Hữu Hạnh á phải không ta em điện hỏi nó coi trời ơi Osaka với cái khế cái khế gì đó rồi của anh Phước chích người chưa ngày nào cũng thấy đi vậy mình mấy vấn đề này chích hay không chích mình cũng không có hoàn quan quan tâm đâu à chết tết chết thôi chứ sao bây giờ trời kêu ai nói dạ đi với lại chích giờ hai mũi nó cũng nhiễm nữa chị mà không chích nó cũng nhiễm chích xong thì nó sẽ đỡ hơn thôi nói nói với tụi em chim hữu à, hình là tụi em à, tiêm à, mỗi người một mũi rồi ạ à. chắc có khoảng 10 khoảng tuần nữa mới tiêm mũi thứ hai nha dạ, em Mỹ Tiên hôm qua anh đã điện rồi em không quát máy rồi em ơi qua nói gán chợn tí xíu nữa đi anh vòng về rồi, rồi em điện về tới khu của em rồi em cứ tắt máy luôn rồi rồi anh nói để tụi anh đem vô tới cho mà em tắt máy rồi thôi nha Mỹ Tiên Nói chung là duyên đã qua rồi thì mình không có kiếm lại được đâu Giờ chỉ còn cứ để đó thôi nếu mà có sự uh, duyên dữ lắm nữa thì anh mới gửi thôi dạ. Osaka Lý Hồng Thanh Lý Hồng Thanh là ở đâu? Lý Hồng Thanh Lý Hồng Thanh thì cái thế chứ đâu mà cặp bên ngô hẳn ừ. cái uh, lý hồng thanh đường bờ kè cái thế cặp bên uh, ở đâu chợ cái khế đường bờ kè xuống dưới mới xong <coughs> em không ra được thì em cũng phải giữ điện thoại chứ anh em không ra nhưng mà tụi anh sẽ đem vô tới chỗ của em rồi anh để trước cửa đó đó rồi em mở cửa ra thì em lấy thôi em tắt điện thoại luôn rồi bữa nay thì em lên em xin giờ này tụi anh đi về chứ nếu mà cho em nó cũng phải vòng gì tới đó nữa cũng cũng khoảng cỡ 11 12 giờ nữa tụi anh mới tới đó đúng không chứ đâu có phải mà tụi anh chạy gì chạy vòng gì đó tại của em là nằm một khúc tuyến đường gần nhà tụi anh thì tụi anh chừng nào xong hết trơn tụi anh mới về dưới với lại hồi nãy uh, em không để lại số điện thoại để lại mà điện không được không mà nói chung là kém duyên rồi em ơi chúng ta không thuộc về nhau thì thôi có gì dùng nấy đi nha em giận thì chịu chứ sao giờ qua tụi anh đứng đợi gần 10 phút ở trước cửa luôn á trước ngay đầu hẻm đó để điện cho em rồi chỗ nào tụi anh chạy vô tụi anh để ngay trước cửa em nói em ra không được thì tụi anh ship tới nhà luôn còn không chịu tắt máy điện thoại có nghĩa là em cũng không cần thiết lắm những món quà này thì thôi để anh dành cho những người họ cần họ luôn luôn chờ trực điện thoại tôi anh dù bất cứ giờ nào à. chốt chạy sát chốt này hay chốt kia chốt với mé bên đây quẹo quẹo quẹo phải Đấy, nó nghe rồi chốt phanh cùng với này chốt vừa mới bị hôm nay em chờ anh <laughs> lưu lại cái số của bé Mỹ dạ. Tiên ngay đầu hẻm 388 mình đi em dạ. bữa nay nó không tắt máy á <laughs> gà chốt nhận không anh ờ gà chốt nhận ở đây gà chốt nhận thấy chưa em thấy số đó không hay để cho anh anh đọc cho em ghi 0794 239 552 đang đứng ngay chỗ ờ, cái chốt ngã chốt bên đây là chợ bên đây là đường Ngô Đức Kế bên đây là Phan Đình Phùng phố Giáng Que luôn không có ai chứ ừ. anh không có qua chốt nha em cái chốt này là chốt kiểm soát nha tuy không có người nhưng mà anh vẫn tuân thủ nha mất công mọi cái vấn đề sự việc anh làm thì có thể là bị phạt nguội bất cứ lúc nào nên anh không có qua nhé. thà có người cho anh qua còn không có ai đứng đây chụp thì tất nhiên là anh thấy có chốt là anh dừng lại anh không có qua còn ai muốn ra nhận thì chạy ra ngoài đây nhận chứ giờ anh không có ra được anh không có qua nha cũng thông cảm giùm anh nha này là chốt kiểm soát tuy người ta không chụp nhưng mà anh vẫn tuân thủ để đảm bảo cho anh lỡ bị phạt tiền quan lắm tại vì bị phạt là anh chịu không chứ đâu ai chịu đâu đúng không anh vẫn tuân thủ kệ ai qua gì đó qua mà anh tới xe tới chốt là anh sẽ đứng lại thôi còn ai mà nhận nhận đồ thì người ta kêu là muốn ăn thì phải lăn vào bếp trong khi anh đứng đây anh đợi thì mình cứ chịp chạy ra mình lấy thôi là mình đi vô mình ăn rồi mà không chịu nữa còn kêu anh giao cho tận họng nữa rồi nếu anh qua cái chốt này lỡ có chuyện gì rồi phạt nguội anh sao rồi sao anh biết được ghi là chốt kiểm soát là phòng chống covid nè tuy không có người coi nhưng mà anh cũng phải tuân thủ chứ em cũng vì à, tin mọi người mà anh à, nghe theo mọi người mà anh bị phạt đấy nên giờ nằm trong phạm vi của anh thì anh sẽ hỗ trợ còn ngoài phạm vi thì anh chia tay ơi đâu sao không ai ra hết vậy ê hỏi có ga không vậy đang tìm được vòng ra thôi đầu em chỉ chậm nha anh ơi em chuẩn bị chạy ga ở đây phải không ạ một gì à 130 đó phải không rồi đợi đưa xuống cho chị em phần Được rồi đứng đó đi chị Bao gạo thời để đó đi Rồi Rồi lấy giùm em nha Rồi cảm ơn từ từ để cho nó lên rồi lên đường đó có xe chạy ra đầu chốt là xong cái gì chưa chạy dụ mình hoài ai em trai chạy ra lấy quà hả em là nick facebook gì ờ gửi cho em này một phần đi ờ. rồi đứng đó đi em lấy một phần một phần một phần cho em trai này nè đang đứng trong chốt đứng đó đi cưng Lý Hồng Thanh Rồi lấy giùm anh nha bà triệu là bà triệu là mé bên kia mới cho rồi cua này mới cho rồi Để con ăn chết luôn cho mọi người xem bánh mình chiều mọi người nhớ bánh ninh kiều không à đây là bến ninh kiều ở đây mọi người à, chắc à, cả nhà có nhớ bến ninh kiều không ạ à? một khu sầm quốc tại thành phố cần thơ chỗ này là bên đây là chỗ ăn vặt nè khu ăn vặt chợ dừa à. còn bên đây là chợ đêm đây chợ đêm chợ đêm Ninh Kiều không một bóng người luôn còn đây là bến Ninh Kiều bác nè vị lãnh tụ của Việt Nam chúng ta để coi tôi uh, ờ, nhìn lên đây quay camera coi nhìn nhìn coi có thấy uh, đôi tình nhân nào đang ngồi dưới băng đá rồi không <laughs> coi có núp lùm không dám đâu mấy anh cơ động như đây không à thôi quỳ xuống đây em phải không nhà dạ, như lại thấy có nhà có con nhỏ nữa phải không phải không con mà khúc anh kia em chụp hình đi đúng không con mấy tuổi sinh mấy tháng gì tuổi. Ờ, à. ờ ờ vì vậy không phải là lộn bé bên kia lộn bên kia nãy nhắn tin cho em gái này một phần đi ờ sao gòn không em ơi anh ở Cần Thơ mà sao lên Bình Tân cho được bé Ben rồi ok nhận giùm anh nhé đây khách sạn bên đó Lý Hồng Thanh Lý Hồng Thanh Ủa Saka đâu ghê mà Saka Ủa Saka nó chung với quanh đầu của mình còn đây là ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nha đây thành phố Cần Thơ của chúng ta Nguyễn Trãi xuống sắp xuống cầu tình yêu đèn đỏ đèn đỏ <laughs> nói chung là tân thủ đi anh em hết tiền rồi đó anh thần dạo này em không có nói gì luôn <clears throat> em sợ lắm rồi chắc hôm nay hôm nay không được xem hậu qua đăng nào ơi chào anh Nam chốt hẻm chốt hẻm tám đâu ừ tính điện ờ, hỏi là cái ờ, ở dưới ờ, có mì hảo hảo siêu cây không à không có không ừ mua vàng tính gỗ đi khách sạn mà thôi nó chạy chứ không có thôi bà ơi à đúng rồi tôi đi uh, vinh phước mà sao lý hồng thành lý thành thì mấy này chung là tùm lum chân thôi đang chạy xe nha có gì bữa nào gặp nó nó chỉ từ 16 rồi gặp nhau từ từ từ từ từ từ đây phải không đường này phải không à đường chưa cái gì 118 Lý Hồng Thanh hay vậy anh sao hay vậy anh thuận nghe nói osaka cái biết liền nói em không em không biết luôn á dưới này nó có cái bút ở dưới này nè D1 đâu Osaka nằm đây nè này phía sau Việt Nhật nè dạ. đâu có ai đón đâu chốt đâu ngay chốt hả xích nặng có cái chốt hả khách sạn hạnh phúc nữa kìa à, ở dưới này là quán à, quán gì à, mình mới à, nhậu mấy lần à lữ gia ủa ở dưới này có chốt hả chốt chứ bờ kè ôi ủa rồi đi đường nào em giống như mù vậy trời không có nhậu dưới này rồi nhậu dưới này mấy lần rồi à chốt dưới này hả chốt bờ kè luôn á hả trời nhiều cái vì tôi muốn biết à, Đấy hả Đến ra coi coi ai xin Đây, để mở đèn lát lên Tối quá Ồ, ở đây có cái chốt cái này nữa hả? Phải không? Đâu? Ai đâu? Ủa? cái gì không kêu sao không kêu không kêu ra đi có thấy ai đâu hỏi đâu phải mình đang ở chỗ lữ gia nè chạy xích lên phải có cái chốt phải không quán cà phê nào hello chị rồi mình biết mình thăm vô cái hỏi không? Có có Lý Hồng Thanh, vậy chúng tôi cho mừng phải rồi. Nói tới quán Lữ Gia rồi, đi đường nào nữa? chỗ mà công ty Nhật đó hả? Công ty Nhật đó hả? Thấy không? Vừa tốn tiền điện thoại mà cái người chỉ Đây để tao điện hỏi nè trời ơi sao mà vòng hai bằng hỏi bây giờ em là đang ở đâu anh đang ngay chỗ quán lưỡi da nè quán lưỡi da cặp với bờ kè dạ em em bây giờ một người nói chuyện thôi hai ba người nói không có nghe nhanh gọn xúc tích giùm anh cái anh đang ngay chỗ quán lưỡi da rồi giờ anh là gặp ở đâu cứ nói lý hồng thanh hoài ngay chăng nào khách sạn thái, tấn vậy là nằm mé ở ngoài á hả ở ngoài sao nãy giờ không đứng đón để chạy tới ở trong luôn đã kêu điện gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà không chịu ra đón giùm tụi em nữa đang đón nè rồi chỗ của anh có chốt không có có chốt là gần khách sạn Thái Tấn đó gần khách sạn Hạnh Phúc không không không hành động cái cái bên hành động chỉ lại là nhiều chút ờ, miền tây nữa rồi bây giờ khoan từ từ để em nghe em chỉ nè tại vì nói chung là cái khúc ở dưới này là em không có gành bây giờ là từ ngay chỗ mà chỗ lữ gia lưỡi da cặp bờ kè dưới này em vòng ra là em chạy thẳng luôn ha quẹo trái chạy thẳng lên luôn chạy thẳng lên luôn phải không qua lộ luôn chạy qua lộ luôn ở dưới nhà nhà lồng ba qua bên nhà lồng hai nè à nó nằm bên nhà lồng ba bên bển hả à, tôi ở bên nhà lồng hai anh ở nhà lồng hai nói chung là anh nhớ kêu dùm em nha chạy ngang rồi đứng đón nha em đi tới hai chiếc xe chạy một chiếc lambo kêu ầm ầm ầm ầm ầm vậy kêu dùm em cái rồi mé bên ờ, nhà lồng hai bên bển đó chứ đâu phải mé dưới này lý hồng thanh bên nhà lồng hai bên bển đó trời ơi bên kia đâu mà chỉ hai ba người chỉ chỉ một hồi tùm lum hết trơn nè nè cầu kiến kìa gì rồi chỉ khách sạn không mà mình có gành mình có đi vô khách sạn đâu mình biết à, phải chỉ quán nhậu hay là cái nhà lòng đồ gì không chỉ khách sạn thanh tấn thái tấn gì nữa gần khách sạn thanh tấn thái tấn ai biết ở đâu Hồi nãy nói với em bên nhà lòng 2 rồi ngay nhà lòng 3 là mình biết rồi, mình đi hướng bên kia rồi. Nói ngay khách sạn hay gì Thái Tấn ngay kế Osaka. Chỉ điểm độc không? có biết đâu Osaka là cái chỗ massage anh có đời nào anh đi Osaka đâu mà anh biết là chỗ đó chỗ đó lập gặp thanh niên không có biết massage là gì nữa chỉ toàn là chỉ khách sạn với lại chỉ uh, massage không chỉ uh, gần mát gì gần massage Osaka gần khách sạn Thái Tấn ai biết ở đâu trời làm như mình đi gành mấy cái này lắm vậy thà chỉ đại ở ờ, ngay chỗ ờ, nhà lòng hai ờ, ở dạ, dưới uh, trung tâm thương mại cái khế đi là mình biết rồi với hồng thanh bên kia đang qua lỗ gì ừ thì thà nói ngay nhà lòng hai đi nhà lòng hai nhà lòng ba đi lại thì chứ thanh niên này thanh niên nghiêm túc nha không có biết chỗ massage gì hết trơn nha không có biết khách sạn nha bởi vì đừng có chỉ mấy cái điểm đó chỉ mấy chỗ đi chợ búa đồ này nọ rồi mình còn biết còn bán rau bán cá hả chị kêu đó dễ cháy nhà nhiều khi biết cũng không dám nói đúng không cô chú anh chị đi gấp cái cổng qua thì cũng đường chị chỉ cũng như là hai bên biết hồng tâm bên đây hả Tại mua bên này hả Osaka nó có chốt không tỏ Osaka anh Thuận anh Thuận à, tưởng anh gành lắm khách sạn Osaka ở gì massage Osaka anh gành lắm anh ban quá sao ban ai nhà bên đây bên nhà lòng bên đây Ừ, chị xong thấy Osaka em cũng nghe danh đã lâu nhưng mà ờ, muốn biết coi chỗ nào Osaka bên đó đó vậy đó hả ừ qua tới kìa trời ơi ngay cái chỗ này hả cái chỗ này à, hai uh, nói là chỗ cái khu mà phong tỏa ngay nhà quá ngay chỗ uh, ờ, 21 lý hồng thanh đi là biết rồi à. trời ơi nói về nhà văn quá ngay chỗ uh, khu khu dân cư lý hồng thanh là biết rồi chỉ đâu mà ngay toàn là chỉ gì khách sạn thanh tùng rồi massage osaka không chết con luôn biết đường đâu con tìm rồi uh, lấy cho chú một phần phải không chú với bé này là hai ông cháu hả chỉ chỗ này là phước biết rồi chỗ này trước phước có phun nè với nhà ăn quá nè bên đẳng là khu ờ, khu ờ, khu dân cư ờ, lý hồng thanh cho cái địa chỉ bó tay gần khách sạn thanh tùng massage osaka <laughs> rồi con cảm ơn nha chú dạ nữa có chỉ đường thì nói gần nhà văn quá với khu dân cư lý hồng thanh đó là người ta biết à rồi đi đâu vậy vậy đó hả rồi vậy đứng đó em với chú đó là cái gì của nhau em với chú đó là cái gì của nhau ờ riêng hả rồi rồi để phần ở đây đi rồi xong rồi anh ấy anh đi rồi em lại lấy nha lấy phần cho bé đó đi sao điện được anh tắt sim rồi điện anh live chim mà điện anh là rồi dễ gì điện được đúng rồi chỗ này phước có vô xịt rồi xịt bên lý hồng thanh rồi xịt bên đây luôn nhà nhân quá rồi đó để đó nha rồi ok rồi chạy đi cho bé ra lấy sau lưng anh là Osaka đó nãy giờ nó là tức nặng giờ nó là trước mặt rồi hả à đây hả đây đây đây đây đây đây đây trời ơi là trời đây để nhớ vị trí nhớ vị trí để nữa ai chỉ mình biết và mình biết mình chỉ người ta chứ mình không có đi nha thanh niên nghiêm túc dễ gì đi mấy chỗ này sao anh thận lại cười anh thận cười đâu đeo khẩu trang sao biết tôi cười biết sao biết anh nhìn cái mặt anh cười đi đía <laughs> bốn tám ba ba bốn hả chị ok còn nếu mà sâu quá thì mình sẽ thôi mình lên ờ, mình lên trên đây đi cái đó là xa quá à. để bữa khác đi bữa nay mình lại. đảo vòng lên ờ, bình thủy đi đảo vòng lại đi xa đó ờ đó là vòng lại xa lắm để lại. Ờ, bữa bữa sau đi giờ dòng mé lên các bạn tám dài lên Bình Thủy á, chỗ hẻm ba hẻm ba với hẻm mấy hẻm 5 mới gài sinh hoài á. Với lại 91 á. Rồi hồi nữa chuyến về mình hãy ghé mấy chỗ kia. Nãy có người nhắn tin cho tôi xin 94 khỏi đợi anh nha em Nguyễn Thị Ngọc Tiết anh đâu có kêu em đợi đâu mà em ngồi em đợi anh anh đâu đi qua bên mé đó đâu ừ. rồi thì điện cho cái hẻm nó đi em tội ờ, nghiệp bạn mấy bạn đó bạn đó bữa mấy gài uh, uh, ghé mấy gài xin hoài Nhi nó ngồi xe bên kia hả ta kêu để đợi nó chạy lên kêu nó ghé ngay cái hẻm nó gửi cho cái chỗ nào của nó đó cái chỗ nào của nó xin 14 phần đó cái hẻm của nó ờ dễ dàng chọn. hẻm xâm lầm không gì xâm lầm còn cỏ luôn kẹt nha bạn Lê Nguyễn Hoàng Anh đợi xe nó lên nói viên viên cái quát quát nó lên kêu nó điện Điều cho lên, chạy lên đây trời trời chiếc xe chạy gần đó tôi có ờ. liên hệ trên cưng á ờ ghé chỗ cân xong rồi lên hẻm ba lên hồng phong ờ, ờ, cho mày dẫn đoàn á cho mày dẫn đoàn á lên địa bàn mày rồi rồi mình lên à, cách mạng 8 nha Bình Thủy nha Tại đây tiện đường mình quẹo lên luôn nha các bạn ở hẻm ba Lê Hồng Phong mấy bạn này mới gài xinh quá trời rồi nè với lại cái dãy nhà trọ cuối cùng à, Hồng, Di thì là cái người trực chốt ngay đầu hẻm cách mạng tháng 8 244 á Di à, qua xác mình thì Di xác mình với bước là còn một cái khu trọ mười mấy phòng ở à, cuối cái đường hẻm 244 đó nên à, Di nói là để à, gửi cho mấy cái cụ ở dưới mấy cái nhà trọ ở dưới thì giờ ghé lên đó xong rồi sẵn phước lên hẻm ba luôn rồi mình đi lên cách mạng tháng 8 dài lên Bình Thủy nha tới hẻm ba Lê Hồng Phong mình sẽ vòng về nha tới đó mình không có đồng đi xa được nữa Di ở ờ, hẻm 244 ờ, à Nói chung là vòng vòng trọng á Di thường trực chốt ở đó là thanh niên ờ, tình nguyện xuống xuống xuống ca thì sẽ đi qua đây để phát quà chung Diễm Phước vô ca rồi thì vô trực cũng cả ngày quần quật ừ bữa nay à, không thấy luôn heo không phải luôn heo là bên à, trần quang diệu 91 91 hả 91. nhiều lúc à, chị đi chợ à, là lúc đó bé Di à, xuống ca chị thường là Di hay trực cái đó Hồi sáng này bạn mình mới bị lừa ngay hẻm uh, 286 cách mạng tháng 8 nữa nè một gia đình một một người xin uh, 5 phần nói là cho năm hộ gần nhà sau đó thì ờ, Di phát hiện ra là trong gia trong gia đình họ là bốn người và một người hàng xóm xin năm phần bốn người ghê không bởi vì giờ tới khu trên đây là Phước phải nhờ Di xác minh đồ kỹ Phước mới gửi từ cái giải mà từ 220 ờ, dài cho tới khúc trên này nè nó lòn lòn lòn lòn ở trong á cái gì mà xin hẻm 286 xin xin mà mà vòng vòng có mấy người nha Di nó chật ở đây thường nè vừa thường Di chật ở đây nè ok à mày la lớn nữa tao đang live chim á la lớn nữa à. bây, bây giờ ờ, ở đây là lấy ờ, lấy lấy mì trứng hay với rau củ hay là có lấy gì nữa không sao rồi sáng ai nhắn tin cho dạ, anh em, phải không mà đúng ở dưới có không gì có không dạ, ờ thôi vậy ờ, anh sẽ gửi ờ, gạo luôn nha phát cho bà con luôn nha gạo mì trứng đầy đủ luôn nha lấy xuống uh, 10 14 bao gạo uh, 14 bao gạo xong rồi 14 bịch rau 14 phần à, mì trứng nhà giải trọ của ai gì? ông sáu hả rồi ok nhiều lắm tại có rau củ nữa thì như phước đã nói đó à, lòn lòn ở trong đây nè lòn lòn lòn lòn dài dài xin 5 à, phần mà trong người nhà không là ra là hết là lấy 4 phần còn phần cho hàng xóm bởi vậy giờ ờ, sợ lắm lên cái khu dài dài ở đây Phước cũng sợ lắm bởi vì phải xác minh kỹ mà xin xin của nhóm Phước rồi nha xin của nhóm khác nữa và nhóm khác nữa nói chung là không biết để làm gì nữa chắc gì bán tập quá quá có chừng đổ gạo để nằm đấy đó để vậy nè ấy coi chừng bảy trứng à dập trứng hết á mười bốn mười bốn nha đủ là đủ là dạ đủ là nó nằm ở trong cái hộp cơm hộp bởi cũng không sao đâu cuộc dây thun lại rồi ở trong giọng có hũ trao luôn nha em trai rồi có gì gửi cho cái giải nhà trọ em anh nha 14 phần nha là mỗi người bao gạo bịch mì trứng với bịch rau rồi ok em rồi rồi có cần ờ, cần mà phát ờ, xác minh kỹ giùm anh chứ giờ anh không dám ra anh anh sợ mấy cái hẻm này lắm anh nói thiệt <laughs> anh sợ lắm vòng vòng đây lòn lòn đây lấy vòng vòng có nhiêu đó khuôn mặt quen thuộc không à bởi nhờ mấy em nên tin mấy em á ừ. cho em xin một phần mẹ ở hẻm 444 cách mạng tháng 8 hẻm 444 là ở đâu vậy? Đó. Dạ hẻm 444 là ở đâu vậy là hẻm bụi nghĩa mụ pha mình phát ba lần hả mình phát rồi. phát rồi đó hả phát rồi nha em ơi em lê quỳnh quy hát phát rồi nha Đợt ờ, mình đi với anh tấn cũng lên chợ mấy lần hát ờ, hẻm đó phát rồi nha em phát lên chảnh là như anh em nói là đã ba lần anh phát lên chảnh ba lần rồi nha em tuấn mi em tiểu tuấn mi tiệm tiết gì nè bữa hổm là em đã xin rồi cho cô chú khiếm thị anh cho bữa hổm là đã ăn bữa tới bữa nay làm gì hết em sao mà cứ cái cái vụ mà cô chú khiếm thị hoài với em tiểu mi hẻm 12 đó anh đã phát lần trước là ghé anh đã phát một lần cũng 10 cái gạo rồi mấy bữa sau anh cũng anh tưởng là hẻm khác anh quay trở lại rồi nhà ngay cô chú đó nữa anh đã phát nữa rồi thì mới bữa nay em lên em xin cho cô chú khiếm thị đó hoài nữa biết là đã thương bạn đã cho tiền luôn nữa biết là cũng thương cô chú nhưng mà nói thật ra là mới đây có mấy bữa tuần lễ làm gì ăn hết bữa hổm em nhắn tin là anh thấy anh như là anh thấy ok thấy tội nghiệp anh đã quay lên anh cho cho thêm một lần nữa rồi là hai lần là anh cho tính ra gần hai chục ký gạo đó mà trong vòng có một tuần lễ đó là em nghĩ đi sao mà ăn hết rau đổ gì cũng cho đồ gấp đôi không còn kèm theo tiền nữa rồi bữa nay em lại là xin nữa cho cô chú kiếm thị nữa không phải tiểu my không phải lần bé chị ra xin sách vô lần bé khác à. ờ bé khác <laughs> nói chung là các biết các bạn cũng thương ờ, nhưng mà mình đừng có ưu ái quá mình chỉ gieo duyên được rồi chứ không phải là nuôi dạ cô chú chia cho em ăn chung ủa vậy tại sao mấy bữa trước là em thật ra là em tử my đó là bên nhóm của lữ long nó cũng hỗ trợ cho em rất nhiều rồi đó em tử my và chưa kể nhóm ngôn thắng nữa tại vì em có tất cả facebook của mọi người và em vào bình luận tương tác rất là nhiều luôn về phải lữ làng hiếu á với lại thắng á, và anh á là em xin chưa kể là có thằng hưng nữa nha em xin đủ nhóm hết trơn của tụi anh hết trơn đâu phải tụi em xin mà ghét giống như đang nuôi vậy nuôi em luôn vậy ghét cái kỳ luôn á anh anh em quên đều là mấy facebook này anh nhìn vô anh đọc anh bình luận chân cả luôn heo xuất hiện rồi cả anh luôn heo xuất hiện rồi kìa anh hận ủa tự nhiên luôn heo xuất hiện rồi kiếm tôi ai biết đâu sao thấy tại vì bữa nay sao thấy mình lên tới bình thủy đây mà em luôn heo không xuất hiện bữa hổm xin phần cho ở trên này nè luôn heo là em chín mốt qua đọc cái bình luận gì của chị Trúc Hương gì á ờ cũng hỏi sao ờ, mấy ngày nay không thấy luôn heo lên không ai nhắc tới anh thận <laughs> nhắc đừng ai nhắc tên tôi nè tới hẻm 3 nè à? ừ, vừa xuống đây tới hẻm 3 nè sao giống cái hẻm mà được rồi cái chị kia cho trà mình quá ta chị cho trà là hẻm bên hẻm, hẻm hẻm 8 hẻm 8 hẻm 10 gì đó hẻm 8 à. này là hẻm 1 hẻm 3 trên hẻm 3 trên anh đang ở trên hẻm ba lê hồng phong nè em ờ, thảo ờ, thảo vi anh không biết em có coi livestream và em có đọc được cái livestream và có nghe được anh nói gì không nữa mà thấy em lên bình luận em xin hoài luôn nghe hẻm ba mà trong khi anh đang chạy lên tới hẻm ba trên này luôn rồi nè không phải không phải hẻm ba nè hẻm ba ở đây còn mấy người này là chắc uh, không biết ở đâu khoan ai ờ, cái người ờ, cái nick facebook tên gì vậy cái nick tên gì vậy số điện thoại gì vậy dạ con ờ, gửi quà em nào nãy đại diện em nói xin mấy phần mấy một hả em xin mấy phần rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi con bé đó đúng rồi em xin mấy phần cái gì nói lớn lên giùm anh cái một phần hả rồi mấy chị này bạn thấy đi ra chơi vậy theo vậy đó hả rồi có sinh không rồi bé sao có sinh không thì nói á để biết vậy là ba phần phải không mỗi người một phần rồi vậy cho nó lẹ <laughs> hiền quá nói tiếng lên xin bây giờ ta cho chơi rồi lấy ba phần cho ba ờ, để ngay trên bàn đi nick facebook của em là gì kim thư hả à, mỗi người là một bao gạo phần mì ờ, trứng với phần rau rồi lấy giùm anh nha em nhân lê anh không có cho em 6 phần nha em cái facebook của em là facebook ảo nha anh không có cho nha dạ mấy cô đứng xa xa ra giùm con cái đi ạ ờ, à, từ từ rồi ờ, cô làm sao biết mà chạy qua đây dạ em biết anh đợt đó anh trai em ở hãng kia và dạ, anh bỏ em luôn rồi sao anh, anh trai em bỏ hãng rồi nó anh bỏ em luôn rồi anh không lên nữa cho xong rồi bỏ luôn không lên nữa anh vậy là... <laughs> vậy vậy là em phải em phải cho hoài luôn á hả không phải anh bỏ em ờ, rồi lúc còn con nhỏ đó có cái cầu đó em có con nhỏ đó nhưng mà đã có cho chị rồi phải không lâu lắm rồi, lâu lắm rồi phải không dạ. vậy xong rồi bỏ chị luôn bỏ luôn. bỏ luôn là không có cho nữa ờ vậy là giờ là phải cho chị hoài luôn hả không có chơi một lần thôi <laughs> nói chơi chứ ừ, phát cho ba cô này người không phần đi rồi đi đây rồi, rồi, ờ, rồi, ờ, ờ, rồi đứng nó đi từ từ đi vô trong chị. né né vô trong đi con gửi cho ba cô dạ, chú dạ, dạ. cái này là em em em em em chỉ phát là hỗ trợ mình thôi nha chứ không phải là trách nhiệm em phải nuôi nha bởi vậy cũng đừng có nói là bỏ hay là không bỏ gì nha bởi vì đừng có đi đồn là ừ anh phát xong rồi anh bỏ luôn rồi tội nghiệp em con chú kia rồi gửi cho chú đó không phải ủa hai anh đây có có, có, có cần hôi rau củ gì không có. rồi à, mấy cái à, gạo đồ mình còn không hết rồi hả vậy cho hai anh chốt này người phần luôn đi cho hai anh chốt này nè cho hai anh chốt này rồi ba ba ba cô lấy đi rồi rồi, rồi mỗi người một bao gạo một phần mì trứng với uh, uh, với một bao gạo chốt này hai phần nữa ờ cho anh chốt này ờ, hai phần rồi cho chú đó một phần rồi cho, hai anh chốt này người ờ, một phần đủ rồi cái này là của chị á dạ dạ rồi nha hữu duyên thì gặp lại nha chứ ờ, đừng có mà nói là em bỏ nha <laughs> nghe nói giống như em đang nuôi chị vậy. Dạ, bỏ luôn rồi ok anh cho em lần mà anh bỏ em tới giờ luôn đó chị trời <laughs> rồi vòng vòng à, về đi vòng kiếm cái hẻm 10 nó đi ra đưa đồ ok em thảo quy nha ủa cái chị mà bên hẻm năm lê hồng phong chị tư hậu gì đó quên nè à, bữa nay mới nhớ là tự nhiên đâu nhóm cái gì coi coi danh sách đó xích lên trên chút xíu anh cho quẹo em năm rồi chị tư chị tư hậu đó là em chỉ cho chị một phần của chị thôi nghe chị chứ em không có gửi thêm ờ, mà chị xin nhiều em không có cho nha rồi em năm đi nè em sẽ để cái phần của chị ở đây ngay chỗ ờ, chốt nha xuống gửi một phần cho chị tư hậu ở trên này nè rồi chị ra chốt chị lấy em nha để tránh trường hợp mà nhiều người ờ, ùa ra theo chị em sẽ ờ, để đó em gửi xong rồi em sẽ đi nha để hồi nữa rồi thấy chị xin nhóc hết trơn rồi chị lôi ra nhiều tại chị xin mấy bữa gài rồi chị tư hậu chị ra chốt đầu hẻm năm lê hồng phong chị lấy giùm em nha à, nói với hai anh chốt là gửi cho chị tư hậu hậu giang chị tư hậu giang gì đó ừ chị tư hậu giang gì đó đúng rồi có chị tư hậu giang ra lấy à rồi có anh gửi ngay chốt rồi đó nha chị tư hậu giang ra lấy giùm anh nha rồi rồi rồi ok anh để nghe chú hai chốt rồi anh cảm ơn nha hai chú ủa tài xế đâu rồi chạy chạy quay qua tài xế nó mất tiêu rồi dạ có điện rồi ra tới liền đang chạy ra xong chưa không em ơi anh không hoành lại cái ghế nha cái gì vậy? 96 phần xịt cho con phần xin 6 phần sao cho có một phần nãy đã nói là mình đã nói trên livestream là em chỉ cho chỉ mình nên chị thôi còn chị xin 6 phần kia là em không có biết bạn gì hồi nãy có xin cho mẹ mình ngay chỗ hẻm nào đó kêu ờ, nói ờ, mẹ mình ờ, ra đi ạ à. bạn nào nói xin cho mẹ mình đó ngay hẻm 3 số 4 đó rất là lâu rồi đó anh ơi út em đang đứng ở hẻm 91 hẻm 91 là ở đâu vậy em luôn heo coi <laughs> chừng để quên tài xế chốt nào à, em à, Lê Huỳnh Quy ghé 4 à, số 4 á, với lại ghé 91 à, một cái tới chưa tao hẻm 4 số 4 phải không 4 số 4 chốt chốt ở hẻm 4 à, số 3 số 4 chứ lộn đây nè đây nè phải không phải không cái hẻm này mà bữa hổm mà ờ, có gửi năm có gửi năm phần mà xong rồi vô uh, vô chê chê xong rồi trả lại ờ, gửi ở chốt thôi kêu để nói gì gửi chốt quay lại quay quên nãy kêu anh phan nó quay lại lấy giùm anh bịch gạo ơi còn gì bên bển không ta mà, mà mở kiến xuống mở kiến xuống kêu nó dỗ ờ, vô gửi cho lấy bịch lấy một phần rau ơi rau với ờ, mì trứng rau với mì trứng một phần với chao luôn á gửi chốt cho nói gì á gửi chốt gửi cho anh thành gì đó anh thành công an nào á gửi cho anh thành công an đó hồi có người ra lấy gửi dạ đâu đưa cho anh Duy luôn đi anh Duy nó biết gửi cho anh thành công an gì á dạ. hồi có người ra lấy rồi lên anh lên xe đi anh chiến hồi nó nó quên nó bỏ lại luôn á rồi mình vòng gì vòng rồi vòng xe qua đi anh để ờ, từ coi lên chưa chú xíu có đi ờ, cho cho cho thằng kia nó gửi đồ về cho mẹ nó không thì lên đi lát có đi mà rồi nghe em gửi ngay chốt rồi nha Duy gửi ngay chốt rồi dạ vô nha vô nấu phê luôn hay gì vậy rồi đi nghe Duy ở đó chơi nha rồi đi luôn nha bỏ nó đó đi ờ, bỏ nó đó đi <laughs> chạy hẻo chạy hẻo nó chạy đẹp chết mẹ nhỏ má nó chạy đẹp luôn cả vội dài chạy lẹ đạn trời băng một cái dèo một cái qua chặn trước đầu xe luôn rồi hẻm 91 hẻm 91 này phải không em luôn heo gì đó luôn heo gì đó có ai đứng đón kìa xuống rồi tranh thủ đưa xong rồi uh, lấy xuống bao gạo để đưa cho đưa cho đó không không không có có coi chừng không phải coi chừng không phải nha từ từ em luôn heo em gửi cho ai em luôn heo phan từ từ Gửi uh, ờ, luôn heo ơi lẹ lẹ luôn heo ừ, ờ, Em gửi cho ai, ai? Luôn heo là ai? Em lấy cho ai? Em gửi cho ai? À luôn heo xin giùm cô đúng không? Rồi gửi cho cái cô đó đó gửi cho cô đó cái ờ, còn mình còn ờ, phần rau đúng không rau mì trứng gì đây rồi với lại gửi phần cho cái chú ờ, này bịch mì bịch mì trứng với bịch gạo luôn đi con gửi cho chú mà nghe chứ con không có cho xin sáu phần nha tranh thủ gì ơi hồi chạy ra nữa rồi mất công tội nghiệp bà con rồi quên lấy một phần mì trứng lấy một phần mì trứng với trao gửi cho chú rồi rồi đi đi ở quên còn chiến chiến lên chiến còn còn mì trứng nữa để nó đưa cho chú lấy phần mì trứng đưa cho chú lên cái gì cái gì rồi đủ rồi đó bạn ơi mình không có cho được nhiều phần bạn ơi gặp mặt thì cho thôi bạn nói chung là xã hội giờ không tin ai chứ mình gặp thì mình thấy uh, cho được thì mình cho thôi còn như là mình không có cho mà kiểu uh, nhiều phần còn khi mà cho nhiều phần là mình phải xác minh cái đăng y tế chú anh chị nha livestream bữa nay tới đây mình ờ, kết thúc ở đây nha rồi đầu anh em mình sẽ đi cho theo danh sách chứ để gì rồi cô chú anh chị các bạn xin rồi ờ, các bạn xin tập lum tập lá cho biết là vòng vòng cũng có mấy bạn xin tới xin lui hoài để có nhìn danh sách rồi ok cảm ơn em bye bye và hẹn gặp lại